Xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các kênh video của GLS e TV và tôi là Phạm Phát Thức, chủ biên tập của video này Ngày hôm nay chúng tôi sẽ cho quý vị và các bạn đi vòng quanh thế giới Và tuần trước là chúng tôi nói đến cái vùng biên giới liên triều giữa Bắc Triều Tiên tức là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và nước Đại Hàn Dân Quốc tức là Nam Triều Tiên tức là Đại Hàn Dân Quốc hay gọi là Hàn Quốc ấy và ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn đến một cái vùng mà được coi là mà gần như là cả thế giới đều biết đến một cái vùng ngã ba biên giới giữa ba nước Lào, Thái Lan và Myanmar và là nơi nổi tiếng về nạn trồng cây thuốc viện và đây cũng chính là nơi khét tiếng về thủ lĩnh Khun Sa mà chắc mọi người vẫn còn nhớ đó chính là cái vùng gì đó chính là vùng tam giác vàng đây chính là một cái hình mũi roi cát hình mũi đao nằm trên sông Mê Công và cái diện tích của cái vùng này là khoảng 150.000 km vuông tức là hơn diện tích của miền Bắc Việt Nam chúng ta và bây giờ chúng ta trước tiên là khi đi vào cái phần Google Maps thì chúng ta hãy cùng vào đến cái thông tin ở trên Wikipedia đầu tiên là cái hình ảnh của vùng tam giác vàng đấy có cái vùng mũi đao bên này là Myanmar bên này là Lào và bên này là Thái Lan đây chính là cái vùng mà nằm giữa biên giới ba nước mà nơi nổi tiếng và sản xuất thuốc phiện nhưng mà ngày nay thì không còn trùng thuốc phiện nữa mà là trở thành một khu du lịch sinh thái lý tưởng và những cánh đồng cây túc năm xưa thì nó được thay thế bằng thửa dụng hoa màu cháy cây quanh năm xanh tốt và nơi đây cũng tồn tại một cái bảo tàng thuốc viện được xây dựng năm 2003 và khánh thành năm 2005 với Thái Lan đấy còn dưới đây là tình hình ma túy còn đây là chúng ta nhìn thấy cái khu du lịch và đây là nổi tiếng phun xa khét tiếng nhất ngoài tam giác vàng ra chúng ta lại còn có lưỡi liềm vàng lưỡi liềm vàng ở đây thì lại là một cái khu vực Trung Á Nam Á và Tây Nam Á đây là cái khu vực giữa Iran Afghanistan và Kyrgyzstan đấy đấy cũng đây nó cũng trồng thuốc phiện. và cái diện tích của nó là khoảng nếu như mà nói đến cái tổng diện tích của nó là khoảng 380.000 km vuông không phải là 150.000 km vuông đấy còn hơn cả diện tích nước Nhật Bản cơ các bạn bây giờ chúng ta hãy cùng xem chúng ta hãy cùng vào Google Maps để xem The Golden Triangle chắc mọi người vẫn còn nhớ đến và chúng ta cùng xem một số hình ảnh đây tỉnh Tachilek tỉnh Mompayak của Myanmar đó đây là Golden Triangle một cái khu vực mà nổi tiếng đây chúng ta sẽ cùng nhìn vào đây đây là Lào này bên này là Myanmar còn đây là Thái Lan đây là một cái nơi một cái đồi mà Suprat mà có thể nhìn thấy cả khu vực tam giác vàng luôn đây là có những cái căn nhà như thế này nó thấp tầng và những cái con đường đây là bên Thái Lan nhé còn bên Lào là chúng ta có thể nhìn thấy với đây có rất nhiều cái sòng bạc thành cái khu du lịch nổi tiếng đây cũng có cái sòng bạc rất nhiều sòng bạc luôn đấy rất nhiều thứ chúng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường chúng ta xem phố nha cùng xem phố khu vực này rất là khó nhưng mà rất ít á bởi vì cái này chúng ta có thể nhìn qua vệ tinh Vậy xung quanh đây là toàn núi non hiểm trở mà thấy những bọn buôn ma túy là thường là thấy trồng thuốc viện còn cao hơn trồng lúa nương đấy lợi nhuận của nó như thế sẽ xem một đoạn nhé <laughs> Chiang Rai của Thái Lan mờ quá rồi các bạn có thể ngắm nhìn cái con đường thoải mái đấy cũng khá là đẹp nên là đi xung quanh cái này này đây cái khu bảo tàng của Kun Sa này. cái này cũng lâu lắm căn nhà như thế này này nhưng mà thực ra những căn nhà nước tư bản là thường là như vậy bởi vì Thái Lan nó theo tư bản chủ nghĩa theo tư bản chủ nghĩa chứ không phải là xã hội chủ nghĩa chúng ta xem một khu vực khác đi. chúng ta xem một khu vực khác như thế này đây có thể là một cái lối ra đấy đây là cái chỗ mà điểm tâm mà, mọi người vẫn có thể nhìn thấy đây là chính là cái khu vực tam giác vàng nhưng mà cái khó nhất ở đây cái tấm biển mà đây là trên đồi Sukrat của Thái Lan nhưng mà cái địa điểm này rất là quen quen đứng từ trên cao mà ngắm từ trên độ cao khoảng hơn 100 mét cũng còn nhận ra được Golden Triangle đây đây bên này là Thái Lan bên kia là Myanmar nó cũng giống như một cái con sông ấy. đây chúng ta nhìn vào đây cô chỉ qua một cái con sông này là đến cái à, tam giác vàng nên là đây là toàn khu tam giác vàng đây là đây là có một ngôi chùa này nổi tiếng của Myanmar đây là của Thái Lan nó chỉ cần qua một con sông thôi nên là đây là những cái dãy núi này là núi của cái dãy núi ở đằng xa này là dãy núi là dãy núi của Myanmar này Ê, đi trên một cái con đường bộ 500 gì đấy 27 gì đấy Mesai ờ, đây là tỉnh Mesai của Thái Lan nữa đây là tỉnh Mesai của Thái Lan có thể du lịch tam giác vàng chúng ta có thể nhìn thấy là khi mà đi du lịch là thường là chúng ta rất là thích nghe đến cái câu chuyện huyền bí của tam giác vàng đấy những cái chấm đỏ trên Google Maps của chúng tôi có thể làm ờ, biên tập cho các bạn xem rất nhiều đây nổi tiếng về cái con sông này cái đả động đến cái đây đây là Myanmar đây, đất Myanmar nổi tiếng chùa rất nhiều chùa bây vào xong bên trong nội địa đây chính là một cái khu nhà đây rất nhiều nhà hàng tỉnh Chiang Rai của Thái Lan đây là cái nhà hàng bây giờ chúng ta sang đến đất Myanmar Miến Điện đây là nhìn sang phía tỉnh bo Kẹo của Lào đây đây ở đây là có rất nhiều nhìn sang là có thể nhìn thấy cái khu sòng bạc rất nhiều thứ đấy paradise ừ, đây là cái khu chơi khu vui chơi đây chúng ta sang miến điện đây là miến điện nha chứ không phải là lào hay miền thái lan đâu đấy thủ lĩnh phun xa khét tiếng đây là cái ảnh 360 độ nhé và đây cái chỗ này còn đặc biệt hơn cả này đây là cái con sông Roac và đây chính là cái cột mốc đây Thái Lan và Myanmar đây cái cột mốc này Đấy. đây có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể muốn xem nhưng mà thời lượng của chúng ta không cho phép đây là một con suối đây con suối là bên này là Myanmar bên này là Thái Lan chúng ta chỉ cần qua một con suối là sang bên hai biên giới hai quốc gia quá đặc biệt rồi đây là rất nhiều đấy ngôi chùa đấy nó chảy ra sông Mekong thành phố Suprat Thái Lan tỉnh Chiang Rai Thái Lan chúng ta có thể nhìn vào cái ảnh 360 này rồi chúng ta cũng đã kết thúc video tại đây còn ờ, về tâm giác vàng và ngày hôm sau ở video sau chúng tôi sẽ nói đến cho quý vị và các bạn đến một cái vùng đất khác đó chính là vùng đất cũng là của Đông Nam Á và chúng ta sẽ đến đất nước Myanmar tới thành phố đầu tiên mà chúng tôi nói đến thành phố Yangon chúng tôi xin chào quý vị và các bạn và đây sẽ là video đầu tiên chúng ta sẽ nói về mỗi một quốc gia mà chúng ta sẽ quay ba thành phố nha chúng ta sẽ đến với Yangon ở video sau còn bây giờ chúng tôi xin chào quý vị và các bạn